con chào cô trang con chào cô trang cô trang chào con hôm nay kim nguyên có học online ở trường không con có con không có học online ở trường cô con chỉ học là cô con học chỉ ôn lại kiến thức thôi cô ơi à khi nào con học chính thức trên ngày 20 tháng 9 à, ờ, vậy cũng giống lịch học mà, mà em nhỏ nhà của cô Trang Cô Trang có thấy bài tập của Ngọc Nhưng mà cái này à, con cầm con đưa qua đưa lại nên cô không có nhìn thấy được cái phần từ khóa của con bây giờ con đưa lại cái bài tập của con lên cho cô xem cô ngọc con trình bày thì cũng cũng cũng ổn rồi đó con tự tin hơn rồi đó nhưng mà có cái chỗ từ khóa cô trang nhìn trên các video con nộp đó là cô thấy như từ khóa bị viết nó bị nằm dưới nhánh nên ngọc ngọc đưa cô lại cái bài tập con tắt cái background đi ngọc để đưa lên cô trang mới thấy cô trang có lúc con coi con cũng không có thấy chữ đâu hết cô trang chào ân thảo chào cô ân thảo vẽ chủ đề mùa hè chưa con dạ con chưa à vậy hả con bận hả dạ tại ngày thứ ba hôm nay con bận à thế hôm bữa thứ bảy chủ nhật con làm gì ngày hôm bảy chủ nhật hả uh, con con biết bài à nên là con biết học... bài gửi cho thầy ừ. tụi con là cũng bắt đầu vào lịch học online rồi nên là cũng bận hơn lúc hè rồi ha dạ nên là cái cô đó... con không hình như con không có thể học online hay sao á cô chắc ở ngoài ờ, quê của con chưa chưa có lịch hả kim nguyên à, người ta kêu không có cho học hay sao á à vậy hả hả cô người ta mẹ con mới nói là tới trường để học trực tiếp luôn à nếu mà ở ngoài con tình hình ổn thì người ta sẽ cho học offline tức là học trực tiếp ở trường chứ không có học online vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì giờ cô Trang thấy uh, lịch học của con cô Trang là chắc hết học kỳ 1 là phải học online rồi chứ tình hình thành phố kiểu này là đi học không có an tâm dạ cô trang mà ở dưới quê con con thấy hình như ờ, ở dưới quê con nó ít có ít có người học online á ừ. với lại đôi khi người ta không có không có quen á con nên là ở tỉnh là không có điện thoại ờ, không có điện thoại di động tại vì học online thì không phải là bạn nào cũng uh, có điều kiện về thiết bị để học hoặc là có người đồng hành nên là cũng uh, có một vài cái khó khăn dạ ấn thảo ơi thế không dạ. con có hiểu được cái chủ đề về mùa hè mình sẽ vẽ về những cái gì không con dạ biết hiểu ạ à. à thế con có tìm ra được cái hình ảnh chủ đề chưa tức là cái hình ảnh trung tâm á con sẽ chọn cái hình gì Dạ hình thả diều ạ à. à hình thả diều giỏi quá Rồi con chọn bốn ý chính mà con sẽ nói đến là bốn ý gì Ân Thảo Ví dụ như hôm bữa các từ khóa cô Trang gợi ý Ví dụ như thời tiết nè, du lịch nè, ẩm thực nè Rồi à, về quê nè Rồi ví dụ như là trái cây nè Những cái đặc cô bạn có thể vẽ hoa nữa con sao à, Kim Nguyên ấy con nói là bạn Thảo có thể vẽ hoa được nữa ừ. hoa cũng có trong mùa hè ừ. nói chung là nếu mà chúng ta muốn ờ, tìm thêm những cái ý tưởng á chúng ta tụi con có thể lên trên uh, Google á tụi con gõ cái chữ là uh, cách vẽ mùa hè cách vẽ tranh mùa hè thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều hôm nay cô Trang định uh, vào để sửa bài cho tụi con với lại là mấy cô trò mình cùng nhau vẽ một cái chủ đề về dụng cụ học tập con thích vẽ mai map lắm cô à mấy món mà kim nguyên thích là kim nguyên sẽ rèn luyện nhiều vô nha không cô trang sẽ con có vẽ mai map tiếng anh nữa cô trang à, nè mà cô trang nói nè con đang vẽ mai map tiếng anh mà cô trong lớp của mình á là các bạn là đa phần đã có cái tài khoản siêu trí nhớ học đường hết rồi đúng không thì à, tụi con á, bây giờ ở trên đó cái kho mà tham khảo về cái sơ đồ tư duy á, có đến 4.000 cái mind map ha và đặc biệt cái là ví dụ như tụi con lên lớp 2, lớp 3 rồi nè tụi con có thể bây giờ cô Trang đã đã hướng dẫn cho tụi con cái nguyên tắc và cái quy luật vẽ sơ đồ tư duy theo chuẩn quốc tế rồi thì tụi con đâu đó đã nắm cái cái kiến thức rồi đúng không thì bây giờ bắt đầu là đây là cái giai đoạn chúng ta sẽ áp dụng thì cái khoảng thời gian đầu mình áp dụng á, là đôi lúc mình còn chưa quen nó sẽ còn một đâu đó những cái thiếu sót đâu đó những bảy rưỡi nữa chút nữa à, thì những cái thiếu những cái thiếu sót đó thì hả chúng ta sẽ à, luyện nhiều thì tụi con sẽ khắc phục nhiều ha khắc phục từ từ từ từ thì sẽ hoàn thành chúng ta sẽ dạ. trước khi mà hoàn hảo thì chúng ta phải hoàn thành trước tức là mình sẽ biết vẽ rồi mình luyện tập mình vẽ trước rồi mình vẽ nhiều nó mới đẹp được không và cái cách mà để tụi con rèn luyện á tụi con có thể lên trên đó vào môn tiếng Anh vẽ sơ đồ tư duy tiếng Anh vào môn tiếng Việt môn tập đọc gì đó chúng ta vẽ theo được không vẽ tụi con vẽ uh, dạ. ờ, 21 ngày liên tục là tụi con sẽ thấy trình độ của tụi con khác liền tụi con sẽ thấy là tay mình sẽ vẽ mượt mà mà mình hiểu được cái quy luật vẽ nó như thế nào luôn dạ dạ thế nè cô Trang nha cô Trang dạy tụi con hôm nay đến buổi thứ bảy là mình cũng còn có ừ. cuối tuần này là mình kết thúc cái khóa này rồi bởi dạ. vì cô trang cũng biết là tụi con vào năm học nên là có những bạn sẽ đi học trở lại là sẽ sẽ thời gian sẽ bận đó nên là là uh, các bạn sau cái khóa cô trang uh, chia sẻ hướng dẫn cho tụi con cái cách vẽ vậy tụi con có hiểu không hiểu, hiểu. Ừ, có vận dụng được không được dạ. ừ. và mai mốt mà tụi con đi học á và tụi con đi học lại ừ. ở trường hoặc là học uh, học online thì tụi con cũng có thể vận dụng ừ. cái phương pháp uh, ghi chép thông minh mai mép này nè để tóm tắt cái bài học của dạ. mình và tụi con sẽ nhớ bài cực kỳ nhanh luôn được không dạ. đây là cái cách mà trong cái ờ, tài khoản siêu trí nhớ học đường mà thầy phong cũng muốn thầy phong đã mất bao nhiêu công sức để mà tạo ra cái chương trình học này để cho tụi con có cái phương pháp học làm sao cho tụi con học nhẹ nhàng hơn á ví dụ như khi mà biết dạ. biết cái quy trình vẽ sơ đồ tư duy và biết cái cách đọc cái sơ đồ tư duy rồi thì mai mốt lên uh, trên chương trình siêu trí nhớ học đường á các bạn có thể dễ dàng mở ra nghe thầy cô giảng một lượt xong quay qua tham khảo cái mai mép có sẵn nữa là coi như qua hôm sau lên trường học là coi như nắm hết nội dung rồi đúng không sẽ lúc này sẽ rất là mạnh dạng xuân phong phát biểu cô hỏi câu nào là sẽ nhớ xuân phong phát biểu cô giáo thầy giáo môn tiếng việt tiếng anh môn toán gì cũng vậy Xuân Phong phát biểu nhiều, xây dựng bài nhiều đúng không? Rồi sau dạ, mà là có thể học tốt đúng không cô? Đúng rồi, bây giờ cô Trang hỏi nào ví dụ như con có sẵn nguyên một cái kho tham khảo trong cái cái tài khoản siêu trí học đường Con vào đó, ví dụ như tuần này cô đưa thời khóa biểu lịch học như vậy Con về con xem hết, con học trước đúng không? Con xem qua con nghe cô cô giáo bằng cái video clip trong siêu trí học đường á Con nghe giảng một hai lần tại vì một clip nó có 5 đến 7 phút 15 phút hoặc là tối đa bài nào dài lắm là có 15 phút còn đa phần các lớp mà của chúng ta 2, 3, 4 độ cô Trang thấy khoảng 7 phút, 8 phút, 10 phút gì đó à. tụi con nghe một lần nếu hiểu rồi thì chúng ta qua cái phần à, tham khảo bằng mind map chúng ta xem lại cái sơ đồ tư duy để chúng ta nắm các ý lần nữa còn nếu mà bạn nào nghe mà chưa hiểu thì nghe lại lần hai tụi con chỉ cần mất 30 phút và tụi con có thể xem chuẩn bị trước bài của mình trước mấy như mấy bài luôn mấy môn luôn xong khi mà đã nghe giảng rồi có nghĩa là đã nắm ý rồi qua hôm sau lên trường giáo viên bắt đầu giảng lại cái bài đó có phải là tụi con rất là mạnh dạn rất là tự tin để mà xuân phong phát biểu không đúng không mình đâu có bị lờ mờ nữa đâu bởi vì ví dụ như mình nắm ý rồi đó mà phát biểu nhiều thì tự nhiên á hả tụi con sẽ tạo cho lớp học nè bạn cô giáo cũng cảm thấy rất là thích bởi vì tụi con tương tác tốt rồi khi mà tụi con tương tác nhiều tụi con sẽ trở nên tự tin nè mà mạnh dạng nè rồi à, tụi con nắm được kiến thức vững nữa rồi sau khi mà học xong ở giáo viên ở trên lớp giảng xong về nhà mở sơ đồ tư duy ra coi lại lần nữa là coi như thuộc bài luôn rồi bữa sau lên là trả bài ro ro luôn đúng không ừ. dạ ừ. dạ đúng cô cô trang ơi trang có lần ở lớp một à, con chưa lấy duy nhớ học được ừ. á chưa gặp cô trang á thì con đã thấy bài khó của lớp 1 rồi lúc đó lớp lên lớp hai cái con vô lại lớp 1 tự nhiên ta vô tiếng Việt Tiếng Việt giống y chang trong sách con luôn Đúng rồi, tại vì chương trình à, của siêu nhớ học đường á Là thầy Phong đang làm theo cái nền tảng của chương trình của Bộ Giáo dục nên là đa phần là tất cả các bài là nó giống trong sách giáo khoa của tụi con nên tụi con có tham khảo có thể tham khảo hết nhưng mà nên nhớ nè cô trang dặn dạ. nè cái phần tham khảo mà mai mép và cái phần video bài giảng á nó là cái giống như là cái con cá vậy tức là cái để cho tụi con ứng dụng bây giờ nhưng mà cái cốt lõi vẫn là cái 29 video kỹ thuật ghi nhớ của thầy Phong hướng dẫn hiểu không quy trình học thông minh nè dạ, cái nhất là quy trình học thông minh nè rồi 29 cái video kỹ thuật hướng dẫn uh, kỹ thuật ghi nhớ các bạn vận dụng vào giống như cái lớp mà K01, K02 của mình cô Trang cũng đã chia sẻ với tụi con hết tụi con đều được học cái khóa à, rèn trí nhớ của cô hết rồi đúng không ở đây có đạt với ngọc là chưa có được học cái lớp đó còn tất cả các bạn kia là đều được học hết rồi là tụi con biết dạ. phương, tụi con biết phương pháp uh, kể chuyện là như thế nào phương pháp hành trình ra làm sao đúng không làm sao để mình có dạ. thể nhớ được một cái thông tin làm sao để chúng ta có thể nhớ được một cái uh, dữ kiện lịch sử rồi làm sao chúng ta có thể nhớ được diện tích dân số của một quốc gia của một thành phố rồi bằng cách nào có thể nhớ năm bảy số điện thoại đó năm bảy số điện thoại có nghĩa là nhớ năm bảy mươi số tự nhiên đúng không nó nó nó nó có bạn nào còn đọc ro ro được cái hả từ không không đến chín chín không dạ con đọc được giỏi đó là nền tảng của tụi con và cái cái mai mép là cái level 2 này cô trang dạy mai mép là thêm cái phần ghi chép thông minh mai mốt mà chúng ta có thời gian á cô trang sẽ chia sẻ với tụi con cái lớp mà chúng ta sẽ cùng nhau học theo cái sketch note nữa để tạo cho tụi cô con cô Trang hết K02 thì có ca 03 không cô Hà cô hiện Trang. tại thì cô Trang chưa có lịch thì cô Trang thấy là các bạn lớp mình hiện tại đang xin cô Trang vắng mấy buổi này quá trời nè tại vì các bạn bắt đầu vào học rồi nên là là lịch học của các bạn rồi các bạn phải hoàn thành bài tập ở trường ở nhà các bạn các bạn không không ờ, không có ờ, không có học nổi à, nên là cô trang để cô trang xem nếu mà cô trang sắp xếp mai mốt cô trang sẽ tuyển ra trong lớp của chúng ta một một số bạn bạn nào mà tâm huyết bạn nào tâm huyết đi tiếp á, thì cô trang sẽ cùng tụi con rèn luyện hiểu không sẽ rèn luyện những cái hành trình 21 ngày hiểu không dạ. nhưng mà bạn nào tâm huyết kìa bạn nào tâm huyết cam kết rồi thảo ơi con đang vẽ gì mà chăm chú vậy thảo Dạ, con đang vẽ về mùa hè Nhưng mà cô Trang thấy là con vẽ chưa có phải sơ đồ tư duy rồi, đúng không? Con đang vẽ bức tranh dạ. rồi Nhưng mà nhưng mà cô Trang đang nói Cô Trang đang nói con vẽ sơ đồ tư duy mà Tức là con sẽ vẽ Ví dụ như là con sẽ chọn cái chủ đề là Con sẽ chọn cái cái hình trung tâm là hình ảnh thả diều á Nhưng mà chúng ta chỉ vẽ nó to như thế này thôi Thảo nhớ không Thảo? nhớ không dạ con nhớ con nhớ con nhớ rồi cái đó thảo để chút xíu nữa con vẽ sau ha bây giờ cô trò mình sẽ bắt đầu hôm nay đi vẽ về cái chủ đề dụng cụ học tập nha dạ ừ, cùng nhau vẽ cho vui con dạ, phía sau con vẽ bên đây rồi bây giờ lấy tờ giấy khác đi con lấy tờ giấy khác đi để, để, để con à, lấy cái kia con mới vẽ bút chì thôi đúng không dạ à có thể vẽ lật ngược lại vẽ cũng được để tiết kiệm giấy xong mà chút xíu nữa rảnh thì ngồi lấy gom bôi cái kia yeah. Dạ. cô trang chào minh châu cô trang cho con đi lấy nước xíu nha cô trang à, mấy bạn đi chuẩn bị nước đi dạ yeah. vẽ về cái chủ đề dụng cụ học tập hay là muốn vẽ về chủ đề môi trường dạ con muốn vẽ về môi trường đi ạ à. môi trường hay là là là dụng cụ học tập dạ môi trường môi trường bạn nào thích vẽ ờ, chủ đề môi trường giơ tay lên cô xem bạn nào thích vẽ về chủ đề dụng cụ học tập rồi bây giờ có hai người mỗi người thích một uh, chủ đề <laughs> rồi đợi kim uyên với lại minh châu ủa minh châu đâu mất rồi dạ, dạ, không biết nữa. chị minh châu mới thấy vô rồi à, sao lại bị ao ra rồi cô trang ơi cô trang hôm nay con làm được chơi bằng bị đất tông nhưng con chưa biết con chưa cắt xong thấy chưa khi mà tụi con làm cô tụi con học cô. hả cuối giờ chơi câu hỏi đi cô cuối giờ chơi câu hỏi hả ok vậy chút xíu nữa chúng ta tập trung tập trung chúng ta làm mà rèn luyện xong mà chúng ta còn rảnh giờ chúng ta chơi ha dạ ok ok cô đang cô đang để xem Minh Châu ơi Để xem bạn Chi Nguyên có, có chọn đáp án môi trường hay là Đây nè, bây giờ cô Trang Cô Trang hỏi là bây giờ có hai chủ đề Một đó là chủ đề về môi trường Hai là chủ đề về dụng cụ học tập Tụi con muốn vẽ cái nào Kim Nguyên muốn vẽ cái nào hmm. Chọn đi Hai bạn kia chọn rồi Bây giờ nếu mà con chọn đi rồi thiên về bạn nào đó thì Nhi Chị đang ở trường đây, Tại hồi nhỏ con cũng có vẽ à, cái chủ đề môi trường Rồi Mà con vẽ cái đó con nộp lên bài thi nữa À rồi vậy hôm nay chúng ta bây giờ vẽ há ngọc ha Có có ba thành viên chúng ta sẽ cùng nhưng mà cô con thấy là vẽ chủ đề môi trường trước rồi vẽ chủ đề dụng cụ học tập sau cũng được á cô cô Trang chào nhà con thấy vẽ hai cái thấy đẹp Nếu mà chúng ta vẽ kịp thì chúng ta sẽ vẽ Thì chủ đề chính là chủ đề môi trường Còn chủ đề mà mình muốn vẽ thêm nữa thì chủ đề đồ dùng học tập á cô What is that? What is that? Để bố lấy cái... Cái đây Để bố lấy cái... Đọc đấy con nhìn thấy con chào con trang chưa nhìn thấy chưa bảy giờ rưỡi mới vô nào, con con bỏ đi xong rồi đấy con chào cô wow. cô, cô trang chào nhật anh hôm nay đi đâu mà mặc áo nguyên lá cờ việt nam đẹp thế <laughs> Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, bỏ màu này nghe rồi bây giờ bây giờ nhật anh mới vào chúng ta cùng nhau vẽ luôn ha con gái ha đẹp quá ta để, để xem nhật anh chọn cái nào á cô để xem chứ nhật anh ơi dạ. hôm nay cô chi sẽ có hai chủ đề để ờ, chọn vẽ một là chủ đề môi trường hai là chủ đề dụng cụ học tập con muốn vẽ chủ đề nào cảm ơn nhé cả nhà mấy chị em lặng để... cho em chọn à, để cho em chọn mấy chị không được lên tiếng nha để công bằng chọn chị mới đều chọn chủ đề nào con tập rồi bây giờ cô Trang làm thế nào Để lấy nữa bạn Minh Châu Đó là bạn Minh Châu Minh Châu đâu rồi Minh Châu Đợi tất cả mọi người bảy ý kiến 7 giờ 10 rồi Hôm nay là lớp mình các bạn không vào nữa là cô Trang sẽ bắt đầu lớp Chứ à, không là một hồi nó sẽ kéo trễ cái giờ học của tụi con Bây giờ chúng ta chúng ta chọn à, vẽ chủ đề à, môi trường trước đi ha xong rồi ờ nhật anh vẽ đẹp quá nhưng mà cô trang sửa bài cho nhật anh chút xíu nha nhật anh có muốn nghe không không có không có à rồi nhật anh đưa cái bức tranh lên cho cô trang xem nè thế là nhật anh nói về gì nè anh nói gì anh nói gì nhỉ ba ba ý chính của con trên ba cái nhánh đó là nhánh màu xanh dương là con muốn nói về cái gì con diễn diễn đạt con thuyết trình cho cô trang nghe xem bây giờ bây giờ nhật anh nhật anh chào trước đây nè con chào cô và các bạn con tên là gì ba từ để nói về con nói lớn lên con nói lớn lên nói lớn lên con nói to nói rõ ràng không nói kiểu ấy nhật anh rất là mạnh dạng nhật anh rất là mạnh dạng cô trang khen nhật anh các anh chị nhìn em làm này nha rồi hai ba okay. Đây là cô và tất cả các bạn, con tên là Nguyễn Nhà Anh Năm nay con 6 tuổi, con học lớp 1 a năm trường tiểu học Kim Ngọc Ba từ để nói về con là gì nhỉ? Ba từ để nói về con là Là Cứ dạy con làm gì ạ? Chăm chỉ Chăm chỉ là một nè Thư thả Biết con? Ừ các anh chị giữ trật tự để cho em làm để em đã tự nghĩ đi nói hoài vậy nhưng mà tắt mic cho cô đi mấy anh chị có tiếng gì nhỉ tiếng gì nhỉ không có tên gì nhỉ ông Washington là tiếng gì ấy? ừ, ờ, ông có nói gì cơ nhỉ ba tuổi nói về con đó là chúng ừ, ừ. à, thảo này chăm chỉ này nhớ nha Xin mọi người hãy cổ vũ cho con Xin mọi người hãy cổ vũ cho con Giơ tay lên, giơ tay lên rồi, Nhật Anh nhìn cô Trang này Nhật Anh Xin mọi người hãy cổ vũ cho con Giơ tay lên Rồi, các anh chị vỗ tay Hay quá Em rất là tự tin Rồi, bây giờ con nói cho cô nghe coi Cái nhánh màu xanh dương của con là con đang nói về cái gì Cái màu xanh dương con nói về cái gì cả Màu xanh dương con nói về Biển À Rồi thế màu Con con đưa tiếp lên cho cô Trang Kế tiếp là màu gì con, Màu Màu, màu tím Màu tím Và con nói về gì Về Ông bà À về ông bà Thế còn cái màu cuối cùng của con Là Màu vàng vàng con muốn nói về cái ý gì? gì con? Con chủ đề gì ạ? Chủ đề cắm trại. Cắm trại à, tức là ở đây là cô Trang sẽ nói lại nha. Cái sơ đồ tư duy dạ. của Minh ở cô sorry, cái sơ đồ tư duy của Nhật Anh là Nhật Anh đang nói về chủ đề mùa hè ha. Và trong đó con có ba ý chính. Ý thứ nhất là con nói về dạ. biển, đúng không? Ý thứ hai là con nói về ông bà, đúng không? Đúng không? Tức là đúng gia rồi. đình đó và ý cuối cùng là con nói về cắm trại đúng chưa rồi đúng con rồi. gái rất là giỏi và cô trang à, có một chút sửa bài cho con cô trang có nhìn qua cái hình vẽ của con á thì để đúng cái sơ đồ tư duy á thì cái các nhánh á cái phần chân của các nhánh chính con phải vẽ dính vào trong cái hình mặt trời nha cái này ờ. nó còn đang bị đứt khúc thì nó sẽ bị lỗi nếu mà sau này con rèn luyện xong con đi thi con sẽ bị cái điểm này mình sẽ bị mất điểm nha con vẽ dính vào ha và con nhớ là cái gốc nó sẽ to hơn cái đầu nha Nhật Anh nhớ không? Con nhớ Rồi. Rồi, Nhật Anh mới học và con còn nhỏ và con vẽ như vậy là tốt rồi Mai mốt có thời gian rèn luyện tiếp ha Và ở trong cái chương trình siêu trí nhớ học đường á Nhật Anh Nhật Anh ơi, ở trong cái chương trình siêu trí nhớ học đường của con á Có rất là nhiều sơ đồ tư duy ở trong đó Con có thể vào trong cái lớp 1 của con á và con vào những cái môn tự nhiên xã hội để con mở những cái sơ đồ tư duy ra và con bắt chước con vẽ theo nha cho tay mình nó nhuần nhuyễn nha được không dạ, dạ. rồi à, hôm nay cô trang sẽ à, hướng dẫn à, các anh chị và con sẽ vẽ cái chủ đề trước là chủ đề môi trường nha các bạn chúng ta sẽ cùng nhau vẽ môi trường thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái vẽ chủ đề môi trường á thì chúng ta sẽ vẽ về trái đất ha cái hình trung tâm cô trò mình sẽ chọn là hình trái đất không bên gian thì trái đất nha đây này đâu con không biết con trao xuống lấy cho một cái vẽ đó mở vô cô trao vậy giờ vẽ luôn hả cô đúng rồi bây giờ cô trò mình vẽ luôn ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ một chủ đề để cho tụi con luyện Ôi, coi làm sao mà mình có hình để mình nhìn để vẽ được hay mình đây mình... cô trang sẽ mở bây giờ cô trang sẽ xem màn hình và mở hình trái đất lên cho tụi con nhìn ha cô trang đợi con đi lấy giấy nha cô trang rồi ok đi chuẩn bị giấy ờ, rồi ờ, chuẩn bị bút viết đi của con là tất cả hết luôn tới giờ của con là con chuẩn bị tất cả giúp không? mà chỉ có một điều là thiếu duy nhất thôi bên đấy nha thì nó có xem màn hình là cô, cô trang sẽ có hình trái đất không nhỏ đây bây giờ cô trang sẽ xe các hình cho tụi con xem ha xong rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ vẽ vẽ trái vẽ trái đất dễ thương ha thấy chưa các bạn nhìn thấy hình cô xe chưa tuần qua bố dạy con vẽ à, cái này này con thấy chưa các bạn ơi con muốn tư duy nữa cho con vẽ cái đất lại cô trang con lên con con mệt rồi đây các bạn có nhìn thấy hình trái đất cô trang đang xe không dạ có ừ. bây giờ mỗi bạn tròn đó hình tròn đây xong ừ. lấy cái chung nhỏ không bé cái chung nhỏ rồi, các bạn có thể tự chọn một cái trái đất nào mà mình thích nha Dạ Ba, ba Hùng đừng có gấp giấy vậy hồi nó bị nhăn hết nguyên tờ á anh Ok em Dạ các bạn nhớ cách uh, xác định cái vị trí của hình trung tâm sao cho nó nó chính xác không các con dạ con nhớ à nhưng mà con không con cứ làm sao nó sáng tác ra gần giống mình đấy là được con hiểu không đẹp dạ. xấu đó là sản phẩm của con ha mà ở đây anh con đang con mở trên google coi cái tóc này để con chọn rồi các bạn có thể quyền tự do lên google tìm quả đất nào mà mình thích quả đất gì ta ê wow đẹp quá nhiều đẹp hết đó anh thân đã cô bay anh đây này nè anh cứ giữ chặt đừng có một người anh hát tắt cái mic lại Rồi, ừ. tiếp tục. Bàn tay nè, bàn tay nè bây giờ con Bây giờ có thể vẽ hình trái đất Các bạn vẽ đi, các bạn vẽ đi con Tự chọn xong rồi vẽ đi Vẽ đi con Con không thấy cái hình nào đơn giản thì con vẽ hình này được Hoặc hình này đơn giản được này Tùy con thích vẽ cái gì được Con vẽ đi Con vẽ hình chủ yếu nó có hai phần Con vẽ này nó bự Con vẽ Các bạn ơi để vẽ một cái hình tròn mà để cho nó tròn á mà nếu mà bạn nào chưa có cơm ba tụi con có thể sử dụng như cô nè nha yeah. con có thể vẽ để đất tự nhiên được không cô hả con có thể vẽ hình trái đất tự nhiên được không cô là tức là con không cần hình tròn đúng không ấy là con không cần hình vẽ con tự con lấy ra cái biển dạ. mà xanh sao cũng được được không được được con dạ. cứ sáng tạo nha dạ ừ tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao tao châu châu ơi cái này sao châu ơi con con có cái này để mẹ biết cái này nó lại nhỏ nhỏ hơn cái kia cái này mình nhìn đi thấy không nhỏ hơn là tay đó rồi sẽ được không à cô cô cô cô về mình có được xài này không cô được con được được được con lựa cái con lựa cái hình tròn nào mà nó đường kính nó khoảng 5 cm 4,5 đến 5 cm thôi nha dạ yeah. 5 cm ăn xong trời, cái này muốn mua về là hết cỡ rồi năm xong tôi biết là nhỏ nhất rồi năm cm là được rồi con năm cm là được rồi tê tê cái này được không cô có được tê cái này được không cô cô đây rồi được không cô ở trên bự nhất ở đây được không cô con đó coi cái to nhất đó là bao nhiêu cm dạ 40 cm 40 mm đúng không dạ ờ rồi con lấy con chọn cái vòng tròn đó cũng được rồi dạ Thank you. hình à. cái hình của mình xong rồi đúng không không có tụi con mới vẽ thôi đúng không dạ bắt đầu vẽ đi cô trang chào khải vương với lại thiên an nha cô từ từ đó mà con cơ một cái được cô con con con ừ, con có màu nào mà con cô con thấy nó nó giống trái đất là được nha ngọc dạ mẹ đẹp nè 空调。 đề môi trường Con lấy giấy bút ra đi rồi cùng vẽ Dạ vâng Vẽ dạ, đây đó, kéo cái đã cô trang ơi Bye. <laughs> hôm nay mình sẽ vẽ về chủ đề môi trường á thì à, minh châu hình trung tâm chúng ta sẽ lấy là hình trái đất nha cô trang có xem màn hình ở trên à, máy tính tụi con nhìn vào tụi con có thể chọn gì con có vẽ trên giấy A4 thành phố có mọi người đang vẽ trên giấy A4 nè con Vietnam trip. nào vẽ trái đất xong chưa không kia con cho cô nào con đu cô vẽ xong là tô màu đúng không cô đúng rồi con vẽ xong trái đất thì tô màu đi à nhận mà vẽ... bạn cô trang ơi con xong rồi đưa cô trang xem đi ngang cô trang cô Thôi em Giỏi quá, các bạn giỏi quá Rồi yêu Đạt Ngọc xong chưa con rồi, Nhật Anh vẻ đẹp xong rồi Thiên An đâu Của Thiên An đâu cô Trang chưa thấy Con đang quay cho cô đó hả? đâu con quay lại rồi đẹp rồi thiên an Mấy mẹ nó tụt đi thôi Rồi cô Trang nghe rồi Nhật Anh Đợi các, các anh chị và các bạn vẽ cùng xong rồi chúng ta sẽ vẽ phần nhánh nha Xong rồi cô Trang rồi Xong rồi xong rồi Rồi cô Hân Thảo xong rồi Đẹp hen Cô Trang cũng xong rồi nè Hả? Có vẻ đẹp quá à. Tụi con còn vẽ đẹp hơn cô nữa kìa Tại con thấy bức tranh của cô vừa dễ mà còn vừa đẹp ai con để thêm một chút vàng lắng một sáng mini mini đây chính là bức tranh mini bức tranh mini con con gì con đạt ngọc vẽ xong chưa cái này là cô mấy ờ, mấy bạn người ta đem rồi cô Trang tắt cái xe màn hình nha Ô, à. rồi các bạn đưa cô xem đạt ngọc vẽ đâu thôi cô ơi con chưa biết ờ, con chưa vẽ xong cô ơi đẹp quá con à, con vẽ như vậy được chưa cô Khải Vương chưa vẽ xong hả con con vừa mới vô vẽ chưa kịp cô ơi rồi để cô, cô trang xe lại cho đâu đâu đâu em nguyên định vẽ xong chưa kim nguyên cô rồi minh châu được rồi con nhưng mà hình như nó bị cao quá có không minh châu con đưa tờ giấy tức là cái hình con nhớ nằm chính giữa nha bữa sau vẽ nhớ dời cái hình trái đất xuống một xíu ha rồi con tô màu đi con khải vương để cô dạ. trang xe lại cho khải vương nè khải vương Khải Phương ơi con thấy chưa Khải Phương ơi Con nhìn Dạ rồi cô ơi Ừ vẽ đi con ta dạ ơi hãy giờ cô trang có nghe thấy cái tiếng gì không cô trang nghe ưng thảo hát rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái à, cái phần à, các nhánh nha cái này thì cô trang sẽ hướng dẫn cho tụi con nha nè cái này hồi trước cô trang vẽ về trái đất nè cái trái đất ờ, này trái đất này cô trang vẽ vẽ xong rồi cô trang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 nhánh là con phải vẽ cái nhánh vào đây đấy chưa? ạ để nối vào các nhánh để con về con trang chào đi nè cô trang có xong con vẽ xong rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nhánh thứ nhất các bạn nhìn cô vẽ mẫu đã nha cô trang hỏi cô đang tập vẽ gì vậy cô thiên hà ơi cô chưa mở màn hình nên con chưa thấy hả cô cha con chưa mở camera nên con chưa thấy ủa cô trang đang mở camera Điện thoại mà cô Ủa nay mạng yếu dữ vậy trời Con thấy cô mà Thấy không thấy không bạn nào thấy giơ tay bảy bảy Cô thấy tụi con mà Thấy cô đang vẫy tay Ờ à, đúng rồi cô đang vẫy tay ờ, Rồi Khoan bây giờ để cô Trang dặn bạn ờ. Thiên Hà Bạn Thiên Hà mới vào Thiên Hà ơi Thiên Hà à, Hôm nay là cô cho Trang mới cùng nhau vẽ về chủ đề à, môi trường và chọn hình trung tâm là hình trái đất cô trang để cái màn hình xe ở trên đó con vào sau bây giờ con bắt đầu vẽ trái đất đi nha dạ trái đất ở giữa à. nha con vẽ nhớ vẽ vẽ giữa trang giấy nha thiên hà dạ đây giống vậy là thiên hà ơi đây nha thiên hà vẽ giữa trang giấy như thế này nha con Rồi, con nhìn ở trên ờ, Google nè, con muốn chọn hình nào con chọn nha. Con thích chọn hình nào con chọn nha Thiên Hà. trẻ đất ơi. Ô cha cho con gì? Con con nhìn cái nào? À cô Trang chưa vẽ bây giờ mới bắt đầu vẽ đây Nhật Anh Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ nhánh thứ nhất Cái bài này nó chỉ có hai nhánh thôi nha Nên là chúng ta vẽ nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai Cô Trang sẽ hướng dẫn tụi con Nên chúng ta sẽ chia đều hai bên Đây bây giờ cô Trang mới vẽ các bạn ngồi đợi xíu Cô Trang vẽ mẫu cho tụi con xem Dạ cái nhánh thứ nhất á nè bên cái bài nói về môi trường á là môi trường nó sẽ có hai ý môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo có hai ý đó thôi ha đây các bạn vẽ như vậy cho cô vẽ một nhánh như vậy cho cô đây nhật anh các bạn nhìn cô nè Vẽ nhánh thứ nhất cho cô Tất cả các bạn cùng vẽ Bạn nào vẽ hình trái đất tô màu xong rồi Thì vẽ cái nhánh Con vẽ hai cái cô Rồi Ân Thảo vẽ đúng rồi Bây giờ chúng ta bắt đầu tô họa tiết trong nhánh đi Cái ý là à, trang trí nhánh đi con Bây giờ bác sẽ trang trí Trang trí hoa văn ở trong lòng cái nhánh nha Trong lòng cái nhánh thì nha Ân Thảo nha dạ. Dân Thảo hiểu trang trí không con Dạ con hiểu Trang trí ở trong lòng cái nhánh á ha Dạ Ta sẽ vẽ mấy cái chấm chấm chấm chấm chấm Vẽ dạ. Con vẽ cái nhánh nó to cơ chứ Hôm qua con dạy con vẽ cái nhánh nào Cái đầu, cái bút, cái bút chì con đâu Nhật Anh ơi con vẽ như thế này nè Nhật Anh Là dạ. Đâu nhỉ đâu nhỉ Nhật Anh ơi Đó Con đi đâu con Đó cô bảo Để nhanh nó nha Đây là hai điểm đúng không Cái đầu nó phải to hơn đúng không Cái đầu này nó bé hơn đúng không Chúng ta cũng dọc cái này này này đúng không hiểu chưa như thế này này đấy con quay này ra là con hiểu bài này đúng không này, có dạy con quá điểm buồn Quá điểm buồn Đấy, đúng rồi con to về thì cái sản phẩm của con đẹp quá Đấy, con tô màu đi à con con cô bảo cái không cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái vẽ một cái đấy xong trang trí chưa vẽ xong vậy hả khóa quá cô trang ơi cô trang đây con con vẽ nhánh xong rồi cô xem không đâu con đưa lên cô xem thi ngàn con trang trí cái hình này đi chưa cái bố này cái nhánh ở trên thì đúng mà sao cái nhánh ở dưới ở đâu ra vậy con cô chưa dạy vẽ nhánh thứ hai mà nè con vẽ lộn Ngang nhìn hình của cô nè Thiên An cô Trang con vẽ xong rồi cô Trang rồi Kim Nguyên đưa lên cho cô Trang xem xem con vẽ nhiều lắm không vẽ một nhánh thôi nha à con con cái cái một nhánh từ từ ra con con vẽ một nhánh là con vẽ nhiều nhiều cái hình ở trong đó à à con chưa tô màu rồi con tô màu đi con vẽ giống cái vảy cá đúng không dạ rồi à, con tô màu đi con cô trang ơi ơi thiên an dạ con chặt bò phần nhánh thứ hai rồi à rồi con quay lại cho cô xem coi con có đặt giấy nằm ngang không thiên an rồi con có mở tờ giấy đôi ra và đặt giấy nằm ngang không con chưa có đặt giấy nằm nghe Ờ vậy hả Lần sau nhớ đặt nha con Dạ vâng Ok con Con tô màu đi nếu thử con chăn vẫn đầu con dễ rồi đấy. thôi bây giờ vẽ nhắm rồi bây giờ làm gì nữa cái này hỏi ba mật khẩu bên trong mà làm sao ba đặt mình ba hỏi mẹ thì chúng ta được mấy mẫu không đã à ừ. nhận cái này một con con con con chưa mấy bạn đợi cô xíu nha mấy bạn vẽ đi nha con ạ con vẽ xong rồi cô Cho nó thử coi hình của bạn coi bạn vẽ nó đâu. Đặt, con đừng tô cái này cần nhánh sau con chỉ uh, lấy bút con chỉ đấy là đâu wow để vui đó nó đừng tô hết màu được đúng đẹp hơn cả mình luôn không cái nào đây không ngồi đây con chơi cô thì cái này như thế này nó chỉ là thế này thôi con hiểu không con lấy con lấy bút luôn cái này con đừng có tô nguyên nhét này được chưa con nhánh nó chỉ thế này thôi được chưa xong con bây con tô này nè con lấy bút con chỉ tô xung quanh này hoặc là chấm chấm chấm chấm hoặc là vẩy cá này nè cái này nè chưa hoặc là con làm này nè nó đẹp hơn đấy chứ con này làm này con làm cái này nó nó kín mất mà nó kín mất hết đây này con ừ. cái này khi cái này được rồi không sao nhé rồi các bạn vẽ nhánh các bạn vẽ nhánh xong hết chưa bạn nào vẽ nhánh dạ trang trí nhánh xong rồi đưa cho cô trang xem à, con, con, con, chưa chưa chưa vẽ nhánh thứ nhất thôi khoan vẽ hình thứ hai gọi là thứ hai cả đây. Cô đã vẽ đâu? Cô đang vẽ vẽ nhánh đi nhật là vẽ. Con vẽ xong rồi cô Trang. Rồi, ok con. Cô nói gì ạ? Tập trung cái này. Nào, cô lên cho cô Trang. Nè, có, có bạn nào? Rồi, đẹp rồi, à, Minh uh, Nhật Anh. Rồi có bạn nào vẽ chưa vẽ xong hình trái đất không? Cô Trang tắt cái màn hình xe được chưa? Cô Trang tắt cái màn hình xe nha Dạ dạ đúng, dạ. không khải vương với lại thiên hà dạ, dạ con dạ, dạ. rồi vậy cô trang tắt ha để cô trang nhìn dạ. thấy bài của tụi con rồi đâu các bạn cùng đưa hết lên cho cô xem coi thiên hà con vẽ một nhánh chưa rồi ngọc vẽ đúng rồi rồi à, ân à, ân thảo vẽ đẹp rồi cha ân thảo vẽ mắt đẹp quá ta rồi Thiên An vẽ cũng được được rồi Kim Nguyên rồi Minh Châu Minh Châu ơi Con vẽ cái màu rất là đẹp á Minh Châu Nhưng mà cái chỗ này á dạ, là dạ. để để cho nó đẹp hơn á Minh Châu ơi Cái chỗ cái nhánh này của con này Minh Châu Con con ờ, cho nó to ra ngay chỗ này đi Minh Châu Con đừng có ừ. ép nó vô ở ngay chỗ kia Minh Châu Thấy không thấy cái chân nhánh của cô nó to không cho nó to ra vậy nè con con quằn xuống xíu cho nó to ra xíu chứ đừng có móc nó vô cái nó bị ốm ở cái đuôi nó không có đẹp nó làm cái bài của con mất đẹp rồi thiên hà ơi thiên hà cũng vậy nè cái chỗ cái chân nhánh này là thiên hà con chỉnh lại cho nó to hơn ở cái chỗ cái phần bụng đi con con lấy cây bút màu xanh đó con vẽ cho nó thêm một cái đường nó dài xuống chạm ở đây thì nó sẽ làm cho cái đó cái chân của cái nhánh nó to hơn á thiên hà nhà nhìn thấy bài của cô không Khải Phương ơi bài của con đâu đưa cô xem với Hả Con sửa được không Thiên Hà Chưa xong cô ơi À Minh Châu sửa xong chưa đưa cô xem Minh Châu yên lặng rồi, rồi ha bây giờ chúng ta làm tiếp nha vâng ạ để coi lại độ dài của cái chữ bằng độ dài của nhánh nha nghe cô giảng đã nhớ không với cái nhánh này là nói về môi trường là có hai hai môi hai dạng môi trường nhánh này mình sẽ trình bày là về dài quá rồi cô. ý, ý tự nhiên bên đây là bên đây sẽ là nhân tạo tụi con phải viết cái chữ tự nhiên làm sao cho nó dài bằng độ dài của cái từ này nha nhưng mà cô con lỡ vỉ hơi dài quá rồi cô con sẽ dễ vẽ viết cái chữ to lên kim nguyên Ni tử dạ. Trang ơi Con biết chữ tự nhiên xong dạ. rồi Rồi kia Thiên An đưa cô xem Rồi đúng rồi Thiên An ừ. Nhưng mà Thiên An thấy không Khi con không có quay ngang tờ giấy một chút nữa Khi mà con vẽ cái ờ, các nhánh con á Nó sẽ hết chỗ để con vẽ ừ. hiểu không ừ. lẽ con ờ, ấy bây giờ Chẳng lẽ con khóa đi không sao đâu con chút xíu nữa mình rút kinh nghiệm mình về mình vẽ lại sao xong rồi cô con đi chữ tự nhiên xong rồi cô tự nhiên đây rồi tự nhiên tại vì con vẽ đây có mấy chấm chấm chờ con ghi ở dưới đây là con ghi một chấm chấm ở đây nữa cô gì cô trang thấy chữ không tự nhiên ha được không cô trang hả vậy được không cô trang rồi con ghi vậy được nhưng mà mai mốt con nhớ ghi nó có một cái khoảng cách nó trên cái nhánh chút xíu nha con đừng có để nó dính xuống cái màu ở dưới nha dạ rồi còn em nhật anh có biết viết chữ tự nhiên không con nhánh thứ hai chưa có tan con nhờ ba viết mẫu chữ tự nhiên ra cho con đi rồi con viết theo nha hai là có Giờ ba viết chữ tự nhiên lên cho con Xong rồi con lấy bút màu con đồ theo nha Giờ ba viết bút chì lên cho con Chữ tự nhiên nha Trên cái nhánh này sẽ viết chữ tự nhiên Rồi xong rồi ba viết bút chì lên cho em đi Rồi em sẽ sẽ sẽ lấy bút màu đồ theo được rồi Thiên Hà Cô Trang cô Trang mình vẽ nhánh thứ hai cho cô Trang Chưa con bây giờ sẽ vẽ nhánh nhánh con nữa Cái này là nhánh chính Cái nhánh to nhất mình gọi là nhánh chính thứ nhất ha Bây giờ sẽ vẽ nhánh con của nhánh chính thứ nhất được không không sao ở dưới ở đâu cũng được hả cô không từ từ bây giờ cô vẽ nè cái nhánh tự nhiên này nó sẽ có môi trường rừng và môi trường nước bây giờ cô trang sẽ vẽ cho tụi con xem nè được chưa cô trang được rồi thiên hà I am teacher đấy con lấy bút à, màu nước con đổ đây các bạn vẽ các nhánh con cho cô cô trang con vẽ con không đủ chỗ làm sao con vẽ được ạ à? Thiên An ơi Thiên An ờ, đưa cái tờ giấy lên cho cô xem cô chỉ con vậy Rồi bây giờ Thiên An sẽ hoành ngược lại nha Thiên An sẽ bắt một cái nhánh từ cái chấm cái bút chì ngay giữa tự nhiên á Con sẽ hoành ngược về phía trái của con một cái đường cong hiểu không Ông Quốc Trang con vẽ gì có được ông Quốc Trang Con chẳng hiểu gì đó Cô Trang con vẽ vậy có được không cô Trang? Rồi được rồi con, xong rồi viết lên cho cô Trang Được cho cô Trang Rồi em làm hai đường cong quá Thiên Hà Con ngủ rồi được chưa cô? Cô Trang ơi con cải muôn đưa con xem con có biết dài có cái chữ n chữ, chữ nhiên nó lồi ra ngoài luôn con Bây giờ thì con nói cái đuôi của cái nhánh dài ra thì uh, khải vương có xong rồi con rồi xong rồi nè một cái đường cong thứ nhất ghi chữ này cho cô là chữ môi trường cái chỗ này ghi chữ môi trường

Cô ơi con bé hơi bị dít đó cô à, Nó hơi sáng đó con Mai mốt mình rút kinh nghiệm mình sẽ điều chỉnh ở những cái sơ đồ tư duy sau Dạ Ân Thảo được chưa con Nhật Anh được chưa con Con đang tìm bút màu Con đang tìm bút màu Con đang tìm bút màu À cô chơi nghe rồi dạ, con Con cái nhánh thứ hai đây nhánh thứ hai chỗ này mình sẽ ghi là môi trường nước nha à, Khải Vương đưa xích vô cho cô Trang xem sao camera mờ dạ. quá Cải Vương cái cây màu của con màu quá cô Ở bên cô Trang cũng mưa to quá trời luôn nè À rồi rồi là cái bút là màu đỏ. vẽ xong chưa con? Dạ, cô Trang. Dạ, dạ rồi. Con vẽ xong hai nhánh phụ chưa? Đưa cô xem. Cô Trang ơi. Cô này là con bị chích thần nữa luôn hả cô à? Cô Trang ơi. Minh Châu vẽ xong chưa con? cô thi cô vẽ xong rồi rồi môi trường rừng môi trường nước ok rồi kim nguyên mà con thấy nó hơi bị dính ra con bữa sau bữa sau con biết cách lên cho nó đừng có bị dính nữa nha dạ có xong mày cô tàn à rồi minh châu cũng xong rồi môi trường rừng môi trường nước được rồi minh châu ơi dạ cái chữ tự nhiên á con con dở lên cho cô xem lại tự nhiên nó đâu có g đâu minh châu nhưng mà minh châu ơi cái chữ tự nhiên nếu mà con đã chọn con viết hoa hết á thì con sẽ viết hoa hết tất cả các chữ cái luôn nha không nổi Không thì nóng Cô trai, cô trai mà là không ai cho cô trai Rồi bây giờ, bây giờ Đâu Rồi môi trường rồi môi trường nước Ok rồi Khải Vương Đây Cái cái nhánh cũ ở đây nè Nhật Anh Dạ Có cho xem này để Để biết chứ Đây đây đây đây Đây Nhật Anh ơi Đây ở đây con sẽ vẽ ra hai cái đường hai môi trường rừng môi trường nước rồi rồi ok như vậy rồi em ăn các bạn như thế này cô trang ơi con vẽ được chưa cô trang rồi à thế nhà ơi thế nhà ơi dạ. bữa sau á con vẽ khi mình viết từ khóa con vẽ con nhìn thấy cô vẽ không cô sẽ không có vẽ nó không có quanh quanh quanh như như của con nha con sẽ vẽ một cái đường cong là gọi là một nhánh và trên đó mình viết từ khóa nha con à rồi cái từ khóa đó là cái cái con ở đây là Ngọc ơi Con viết từ khóa lên chưa Ngọc Cô Trang ơi cho con xem hình cô dạ. vẽ ơi như Tự nhiên thì nó có là rừng tức là môi trường rừng và nước dạ. sống cho một nhà Ngọc ơi con viết chữ dạ. chưa Dạ rồi Ngọc nhìn của cô viết nha Cẩn thận các bạn nhớ cẩn thận coi chừng viết chữ nó nằm dưới nhánh là sai nha Nha Ví dụ như nè cái đường cong này xong cái chữ nó nằm ở trên nè Còn cái ở dưới là chữ nó cũng nằm trên nhánh nha Không có chạy tọt xuống ở dưới đây viết là nó bị sai lỗi kỹ thuật nha con Dạ, dạ. dạ. dạ rồi rồi bây giờ bắt đầu chúng ta vẽ nhánh thứ hai nha các bạn khoan nhánh thứ hai chúng ta sẽ vẽ đối xứng bên đây vâng, bởi vì bài này có hai nhánh thôi nên chúng ta sẽ vẽ một nhánh bên phần bên phải của giấy và một phần bên trái của giấy được chưa bây giờ cô sẽ vẽ mẫu rồi cô đưa cho các bạn xem các bạn vẽ nha đợi cô 30 dạ, giây mà dạ. nè nhớ quy luật chọn màu không tông nóng bây giờ cô sẽ đi đến tông lạnh nha dạ vâng ạ nào ngồi đây đó đây cô trang sẽ vẽ nhánh thứ hai các bạn ơi nhìn nhánh thứ hai hồi nãy mình chọn tông nóng rồi bây giờ mình sẽ chọn tông lạnh hồi nãy cô trang chọn màu tím đậm bây giờ cô trang sẽ chọn màu xanh lá cây nha vẽ xong nhánh thứ hai sẽ trang trí họa tiết cho nhánh thứ hai nào tức là hai cuốn là cái nhánh to chưa con đầu nhánh ở đây mà đúng không đúng rồi mà con chọn một con nhí này là hoàn là trong phút này trong phút là được được chưa hồng được chưa à, giờ sẽ vẽ một điều mà còn tên này cha con ơi con rồi được chưa nó to này mà con con thấy đúng con tạo chọn nhánh thứ hai là màu hồng đúng không rồi xong đợi cô trang xíu đúng chưa thế thôi có gì đâu con lại con đợi các bạn một chút nha con bạn nào vẽ xong rồi chờ các bạn một xíu vâng ạ à. con trang trí con cho đẹp nhiên và môi trường nhân tạo thì cái nhánh thứ nhất mình đã diễn tả dạ, về cái ý tự nhiên rồi nhánh thứ hai mình sẽ diễn tả về cái ý nhân tạo được không dạ chúng ta sẽ viết cái từ khóa lên ý thứ hai á lên cái nhánh thứ hai là từ nhân tạo đây là môi trường nóng thì mới đây phải môi trường lạnh thấy chưa con hiểu là môi trường nóng môi trường lạnh chưa em không lại bàn tay đây là đây là vừa học vừa chơi mà đúng không con cứ sáng tạo thoải mái đi nhật anh vừa học vừa chơi mà cô trang ơi cô trang cô trang nghe bạn nào đang gọi cô bên đây mình ghi tự nhiên rồi còn bên đây mình ghi gì nữa cô Nhân tạo con cô cho con coi cái hình thứ hai của cô ấy. đây của cô đây đây con đưa, đưa sát mình cho cô xem sát quá cô hết à môi trường rừng môi trường à, nước rồi đẹp rồi con đồ theo cái chữ đó đi nhật anh con, con, con à, này. các bạn có nhìn thấy hình của cô rõ không màu đỏ đi dạ. À. nhớ các bạn nhớ đi nhánh đi màu của nhánh nhớ chọn cứ một nhánh tông lạnh một nhánh tông nóng tông lạnh tông nóng nha dạ ân thảo ơi con vẽ sao con vẽ nhánh phụ kia luôn rồi ân thảo cái nhánh phụ của nhánh thứ hai cô trang chưa cho vẽ mà con vẽ rồi hả dạ con vẽ làm theo lời cô trang ơi, cô thấy sao ạ đợi cô xíu nha nè cô đợi cô chút đâu con đẹp rồi đó Thiên An Nhưng mà Thiên An ơi Có một cái cái cái mà con cần lưu ý á Thiên An Cái chỗ gì à? Cái chỗ cái chân của cái nhánh đó con Nè cái chân của cái nhánh đó con đừng có đừng có túm nó vô nha Hai cái này dạ. à, Con đừng có túm nó vô được không Cái nhánh thứ hai con dạ. vẽ được rồi Nhưng mà cái chân này đừng túm nó vô Ở dưới cái gốc nó phải to hơn cái ngọn được chưa Dạ Rồi chữ nhân tạo các bạn ghi xong chưa ân thảo ghi xong rồi phải không con bây giờ bắt đầu cô trang mới cho vẽ cái nhánh phụ của nhánh thứ hai nè nó cũng sẽ có hai nhánh phụ ha à, nghe cô nói xong con nhắn đi không bố giảng lại cho đây nhánh phụ thứ nhất chúng ta sẽ vẽ lên một cái đường cong ha cái nhánh này chúng ta cũng sẽ ghi chữ môi trường được không? Cái nhánh phụ này chúng ta cũng sẽ ghi chữ môi trường Đây Đây chúng ta sẽ ghi chữ môi trường ha Ghi cùng màu mực luôn nha Can ờ, you Dạ rồi cô Rồi chưa? Dạ rồi Rồi nhánh phụ thứ hai Chúng ta cũng sẽ ghi chữ môi trường Nhìn nha, nhánh phụ thứ hai Đâu, chữ gì cô Dạ Đây xem màn hình gì Đây, dạ, đây, đây Con nó ngồi đấy mới được thế nào tức là môi trường nhân tạo chúng ta cũng sẽ có hai ý đó là ý về môi trường tức là môi trường đô thị và môi trường được làng quê nha bây giờ từ cái nhánh phụ thứ thứ nhất này chúng ta sẽ vẽ ra một nhánh con nữa đây cô trang ơi chúng ta sẽ vẽ ra một nhánh con nữa ừ các bạn nhìn thấy không các bạn nhìn thấy bài của cô nhưng mà chưa? cô cha con thấy con vẽ chỗ nào còn trống thì con sẽ vẽ vẽ quành cái nhánh nó về đó nó giống như cái rễ cây vậy thiên an chỗ nào trống nó sẽ mọc ra con đưa cái tờ con đưa tờ giấy con lên cho cô xem cái mình nhảy con con nhảy rồi con vòng ngược nó ra ngoài đi thiên an con vòng ngược nó vào con vòng cong ngược nó vào sao con lại thì bỏ đang học mà ra đây nào đúng như vậy hả con đang giúp con đây cũng phải thời con đúng rồi con đúng rồi nhưng mà cho nó nối vô nó nối vô cái ờ, chữ à? cái cái cái cái điểm cuối của chữ môi trường á đó là con môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo Dạ. từ bây giờ ghi chữ này mình sẽ ghi một chữ ở trên á, là môi trường á, thì nó sẽ kéo ra là chữ đô thị một cái ở dưới là làng quê là sao đây nè đây cô trang hướng dẫn cô, vẽ xong cô cho đây đây đây ở đây nè môi trường nhân tạo thì gồm ờ, có môi trường đô thị và môi trường làng quê đô thị là giống như ở thành phố vậy á rồi môi trường làng quê là ở vùng quê á tụi con hiểu không vùng quê hả cô làng quê nha con dạ Cô Trang ơi con Cô ơi nhánh Nhánh cuối là gì vậy con Môi trường làng quê con Các bạn nhìn thấy chưa Các bạn nhìn thấy chưa Đâu ờ, Khải Vương đưa cô xích vô cho cô xem Khải Vương ơi Cái camera nó mờ quá Con viết đúng giống cô rồi đúng không Khải Vương Dạ à. dạ không cô tại cái ờ, màu bút của con nó nhạt không không phải nhưng mà con biết cái ý là đúng rồi đúng không môi trường nhân dạ. tạo gồm có môi trường tự nhiên và ờ, môi trường à, đô thị và môi trường làng quê đúng không dạ rồi ân thảo đưa cô dạ, xem con quá. ân thảo ơi đưa bài lên cho cô kiểm tra cái con đó được chưa môi trường nhân tạo mà có môi trường là làng quê và môi trường làng quê là cô trang ơi con vẽ xong rồi rồi ân thảo ơi dạ. dạ. cái nhánh cái nhánh con của con á bữa sau con nhớ điều chỉnh nha mình không phải vẽ theo cái kiểu mà gần sống gần sống như vậy nha đúng rồi đó đi hen mà con sẽ vẽ cứ một một cái từ khóa là nó nọ cho trên một nhánh nha con nên mình không có thể viết từ khóa mà trên một cái đường nhánh cong cong cong cong như cộng 10 là không được nha ví dụ như chữ môi trường thì con sẽ vẽ một cái đường cong là môi trường xong rồi chữ đô thị là con vẽ một cái đường cong viết chữ đô thị lên đó ấn thảo hiểu chỗ này chưa con dạ rồi ơi con xong rồi ôi cha thiên hà viết màu gì vậy viết màu vàng đậm à, tụi con nhớ lưu ý nha khi vẽ sơ đồ tư duy đừng chọn vẽ xong khi khi vẽ sơ đồ tư duy đừng chọn màu vàng nha chọn màu vàng nó lên chụp cái hình mà viết nhánh viết chữ lên nó không có thấy gì hết á cô trang có xong rồi rồi thiên kim nhân tạo môi trường tự nhiên môi trường đô thị rồi môi trường làng quê rồi con ngọc ơi đưa cô xem con con, sao hôm nay cam nó bị mờ quá vậy ta cô không nhìn thấy rõ luôn á cô sao rồi cô rồi con nhìn thấy rồi kim nguyên dạ ngọc ơi con viết chữ à, hôm nay ngọc viết ổn hơn rồi nè nhưng mà cô không thể đọc ra chữ <laughs> nó sao quá rồi ngọc ơi con biết chỗ này là đúng là môi trường chỗ mà nhân tạo cái ý nhân tạo là gồm có môi trường đô thị và môi trường làng quê rồi đúng không con dạ rồi ok con minh châu đưa cô xem nè à, minh châu vẽ màu rõ nè minh châu đưa cho cô xích lại cho cô xem cái nhánh con coi con bên chỗ nhân tạo xích qua xíu bên bên xích qua kia xích qua kia xích qua cái nhánh màu hồng á rồi đúng rồi môi trường đô thị môi trường làng quê rồi cô trang ơi rồi ân thảo á cái cách là như vậy nhưng mà bữa sau con vẽ con nhớ được cái được cái cái nhánh phụ con đừng có cong quá nhiều như vậy nha mình chỉ cong cho một dạ. nhánh trên từ khóa thôi hiểu không dạ hiểu ạ nếu mà con vẽ như vậy á mỗi một đường cong như vậy là người ta dạ người ta sẽ tưởng thành một cái nhánh là không có đúng nha con rồi nhật anh vẽ đẹp rồi ok con sao rồi hôm nay bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong bây giờ chúng ta sẽ viết cái từ cái từ của cái hình trung tâm chúng ta sẽ cùng nhau viết cái chữ môi trường lên đây để người ta nhìn người ta biết là đang nói về chủ đề môi trường nha chúng ta sẽ viết ở trên đỉnh của cái một là viết trên đỉnh hai là viết ở dưới đây cũng được bạn nào muốn viết đâu viết nhưng mà sẽ viết cho cô chủ đề môi trường được không đấy bao giờ bao giờ con bây giờ con biết viết thì con thấy tự viết được cái này đấy chưa à. nhưng môi trường trên đây mới được nhìn thích không nhìn này thích không thích cô trang ơi cô trang mình được đi môi trường ở trên trái đất chưa cô trang môi trường ở đây hả được. rồi sao con là mình được ghi môi trường ở trên cái hình của trái đất của mình chưa con có thể ghi ở dưới hoặc ghi ở trên đều được nha thảo Đấy, con dạ à trung tâm này cô trang con làm xong rồi này cô trang rồi ok nhưng mà kim nguyên cô trang uh, góp ý với con một xíu xíu nha bữa sau con viết từ con nhớ cắt lên một xíu nha tại vì nó bị dạ. màu quá màu với lại con viết nó chạm vào nhau nó sẽ bị loang màu á làm cho con thấy cái từ khóa của con cô không được rõ vẽ thì dạ nha rồi hôm nay chúng ta vẽ chủ đề này thôi rồi bây giờ bạn nào đứng dậy trình bày cho cô xem đây nè cô con cho cô xem rồi hôm nay Thiên An vẽ tốt hơn rồi Cho con tìm bày Rồi bây giờ cô Trang làm mẫu trước nha Dạ Vâng ạ à. Ví dụ nha cô Trang sẽ làm à, trước đi con Rồi Xin chào tất cả các bạn Mình tên là Đặng Thùy Trang Ba từ để nói về mình là Hiếu Thảo, chân thành và yêu thương Mong các bạn ủng hộ cho mình nha Rồi hôm nay mình xin uh, chia sẻ với các bạn về chủ đề môi trường được chưa thì à, đây là sơ đồ tư duy mà mình vừa vẽ về chủ đề môi trường Và đây là hình trung tâm Mình chọn trái đất là hình trung tâm nói về môi trường Thì à, trong môi trường thì chúng ta sẽ có hai hệ môi trường Đó là môi trường Đầu tiên là môi trường tự nhiên Môi trường tự nhiên thì chúng ta gồm có môi trường rừng và thứ hai là môi trường nước và ý thứ hai đó là môi trường nhân tạo trong môi trường nhân tạo thì chúng ta sẽ có môi trường đô thị và môi trường làng quê và à, để mà chúng ta à, có một cái cuộc sống và không khí trong lành và tốt đẹp thì à, mình à, xin à, chia sẻ với các bạn là chúng ta nên gìn giữ môi trường tự nhiên của mình à, thật nhiều cây xanh và nguồn nước sạch sẽ để giúp cho trái đất của chúng ta ngày một à, tươi xanh hơn à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình xin chào và hẹn gặp lại được không chúng ta sẽ chia sẻ chúng ta sẽ thuyết trình được không bây giờ bạn nào xung phong lên bạn nào xung phong lên chia sẻ wow rồi kim uyên giơ tay trước cô trang mời kim uyên xong kế tiếp là bạn khải vương nha à, các bạn khác thì à, cùng lắng nghe chia sẻ của các bạn của mình nha con xin chào mọi người, con tên là Phạm Nhị Kim Yên, năm nay chín 9 tuổi Ba từ để nói và con làm vui vẻ, từ tin và hiếu thảo Xin mọi người hãy cổ vũ cho con Vỗ tay Bây giờ lớp mình vỗ tay Rồi Bây giờ con xin Con xin chia sẻ về bài môi trường Môi trường thì có hai môi trường môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo môi trường tự nhiên có môi trường rừng môi trường nước và ý thứ hai là môi trường nhân tạo môi trường nhân tạo thì có môi trường đô thị môi trường uh, ờ, làm quê mình đã chia sẻ xong bài viết môi trường của mình à, ờ, các bạn nhớ giữ gìn trái đất của mình thật là đẹp nha hay quá cảm ơn con xin chào các bạn rồi cô trang mời bạn khải vương khải vương này đây là thứ hai nhớ giới thiệu về mình nha con dạ dạ xin chào tất cả à, mọi người con tên là chị Tư Khải Vương năm nay con 9 tuổi ba đầu đi nói về con là một hỏi năng khiếu và thiếu thảo à. hay quá vỗ tay à, vỗ tay rồi cô Trang mời Cải Vương trình bày về chủ đề của mình sau đây con xin trình bày về chủ đề môi trường ạ. À. Môi trường thì chúng ta có hai môi trường. Đầu tiên là môi trường tự nhiên. Môi trường tự nhiên thì có môi trường rừng và môi trường nước. Môi trường thứ hai thì là môi trường nhân tạo. Môi trường nhân tạo thì chúng ta sẽ có môi trường đô thị và môi trường làng quê. Dạ, à, con xin kết thúc qua bài thuyết trình của mình hay quá cô trang cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời của khải vương rồi bạn nào xuân phong nữa không à thiên an cô trang mời con đúng cái đầu dạ con chào cô và các bạn con mở cái mặt <laughs> mở cái mặt nạ xuống <laughs> bỏ cái áp xuống <laughs> rồi cô trang à, mời thiên an cô, mẹ, nha mẹ giới thiệu về mình cô. nha con chào cô và các bạn con tên là thiên an năm nay con tám tuổi ba từ con gần lên lớp 3 ba từ mình nói về con là tự tin mạnh mẽ và hiếu thảo mong mọi người cổ vũ cho con hay quá hôm nay con sẽ giới thiệu về sơ đồ tư duy môi trường hay quá có mời con đầu tiên là môi trường có hai môi trường một là tự nhiên là có môi trường rừng và môi trường nước môi trường thứ hai là môi trường nhân tạo đó có môi trường đô thị và môi trường làng quê mong mọi người à, giữ gìn sạch giữ gìn thành phố thật đẹp đẽ ạ à. con xin kết thúc bài thuyết trình hay quá rồi bạn tiếp theo bạn nào xung phong giơ tay lên thời gian có hạn thời gian có hạn ân thảo nay con chia sẻ về chủ gì con nhỉ con nói coi hôm nay con chia sẻ về hôm nay con nói đi không hôm nay con chia sẻ về chủ đề môi rồi thế môi trường có mấy dạng môi trường con có hai đúng rồi dạng thứ nhất là môi trường gì thế tự nhiên thì gồm có môi trường gì và môi trường gì kể cho cô trang nghe nè môi trường rừng và môi trường nước giỏi quá xuất sắc thế còn một dạng thứ hai là dạng môi trường gì môi trường nhân gì nhân nhân gì con nhân tạo nhân tạo là nhân môi trường nhân tạo dạ thấy môi trường nhân tạo có mấy dạng? Có hai dạng À dạng thứ nhất là gì? Dạng nhất là Đô gì? Đô Đô, đô thị quê là dạng thứ nhất là quê à. à dạng thứ nhất là làng quê còn dạng thứ hai là gì dạng thứ hai là đô gì vậy dạng thứ hai là đô gì con cái này là thành phố là đô thị đấy con rồi giỏi quá thế con có con có lời khuyên nào cho tất cả bạn bè về môi trường không Nếu chúng ta nên làm gì nên làm gì con nhỉ ừ, đúng rồi con nói to lên con nói to lên con gái giỏi nè tự tin lên chúng ta nên làm gì chúng ta có nên xả rác không à không thế chúng ta chúng ta không nên xả rác thì chúng ta nên gì giữ gì giữ bể đất ra đúng rồi giữ gìn trái đất như thế nào đúng rồi chính xác giỏi quá cô trang cảm ơn nhật anh thế nhật anh có hiểu chữ môi trường tự nhiên là gì còn môi trường nhân tạo là như thế nào không có bạn nào có bạn nào chưa hiểu không cô trang sẽ giải thích thêm ha môi trường tự nhiên môi trường tự nhiên có nghĩa là những cái nơi mà chúng ta ít bị con người can thiệp ha ví dụ như là làng quê nè thì ở làng quê tụi con thấy ông sẽ có nhiều cây xanh nè rừng nè à, sông ngòi đồ nó nhiều hơn còn như ở môi trường đô thị là môi trường nhân tạo ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hoặc là ở Hà Nội à, hoặc là ở các thành phố ở tỉnh thành á thì đây người ta gọi là môi trường nhân tạo bởi vì nó được sự can thiệp của con người rất nhiều đúng không tụi con ví dụ như tụi con ở thành phố tụi con dạ. sẽ thấy là đường xá xe cộ nhà cửa cao tầng rất là đông đúc nhưng mà rất là ít cây xanh đúng không đúng không có khí ô nhiễm nữa cô chính xác bởi vì những cái trang thiết bị mà chúng ta sử dụng á nó thải ra những cái khí ô nhiễm ha rồi còn bạn ngọc với lại bạn minh châu bạn nào sẽ là người trình bày trước rồi cô trang mời ngọc con nghe anh các chị trình bày ha con chào cô và các bạn con tên là Võ Ngọc năm nay con 9 tuổi Ba từ để nói về Ngọc là gì? Con là ngoan, hiền, dũng cảm Hôm nay con sẽ trình bày về chủ đề môi trường Chủ đề đầu tiên là tự nhiên Đó là ý chứ không phải là chủ đề nha Ngọc nha mình trình bày về chủ đề môi trường và ý thứ nhất là môi trường tự nhiên các con ha rồi tiếp đi con giỏi quá tự nhiên môi trường môi trường nước nhân tạo môi trường nhân tạo là môi trường đô thị môi trường làng quê con vâng, xin chào thầy cô và các bạn rồi thế các bạn đừng bỏ dữ nhé hay quá thế ngọc có lời khuyên gì cho mọi người không mọi người hãy tôn trọng trái đất và không vứt rác vừa phải hay quá xuất sắc rồi cô trang mời minh châu thế nè cô trang hỏi nè sau khi minh châu trình bày xong cô trang hỏi nha rồi minh châu trình bày đi con Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Hồng Minh Châu, mình học lớp 5 8 trường tiểu học thành thủ dầu một tỉnh Bình Dương. Năm nay mình 11 tuổi, ba điều đáng nói về mình là trung thực, hiếu thảo và tự tin mong mình hãy vô vũ cho mình. Hay quá! Rồi, hôm nay Minh Châu đến với lớp của chúng ta, con sẽ trình bày về chủ đề gì? Hôm nay phục tài chủ đàn môi trường à, dạ. con tắt cái background đi minh châu à rồi rồi cô trang mời con chia sẻ về chủ đề của mình con thuyết trình đi chị minh câu giờ cao tv môi trường môi trường tự nhiên và môi trường tạo môi trường tự nhiên có môi trường rừng và môi trường nước môi trường nhân tạo có một có môi trường thành thị dạ, cô trang ơi khi nào lớp mình mới học xong vậy cô giờ dạ, xong rồi con chuẩn bị xong rồi nè chị minh châu xong cô trang dặn bài nữa là xong cô cô có chơi trò chơi à trễ rồi con rồi tiếp đi minh châu mọi người đừng vứt rác bừa bãi và và hãy bảo vệ trái đất của chúng ta nhé đúng rồi hay quá hôm nay cô trang nhận được bài chia sẻ của tụi con rất là tuyệt vời bạn nào cũng có những cái thông điệp à, gửi đến mọi người về môi trường rất là hay thế hôm nay bạn nào sẽ về nhà sẽ tự tin quay một cái video clip đứng dậy thuyết trình và post bài lên trên à, cái group uh, hành trình rèn luyện của chúng ta rồi nhớ nha cô trang Trang sẽ rất là mong gặp được các video clip của tụi con đăng lên trên cái group Facebook mà của nhóm mình đó nha cái group Facebook đó nha đừng có đợt vô lên cái group Zalo nha cái group rèn luyện của của Facebook của chúng ta nha Ủa các... mà cô Trang đọc bài bài má mát gì vậy cô đây về về ngày mai á ngày mai các bạn sẽ dán cái này lên tường ha dán cái sơ đồ của mình lên tường quay cái video clip và thuyết trình giống như nãy giờ cô Trang chia sẻ được không? Giống như nãy giờ con và các bạn chia sẻ được không? Dạ Rồi, sau đó đăng lên trên cái nhóm Facebook hành trình rèn trí nhớ của chúng ta Được không? Nha dạ. Và dạ. các, các bạn cho cô hỏi nè Tụi con vẽ xong cái mind map Tụi con nhớ luôn là trái đất của mình có cái dạng môi trường nào đúng không? Thuộc bài luôn rồi đúng không? dạ. nếu mà dạ. nếu mà bây giờ ví dụ như đi, bây giờ đến tiết học à, về à, môn tự nhiên cô giáo hỏi bạn nào cho cô biết à, chúng ta có mấy dạng môi trường là ngay lập tức tụi con biết trả lời liền đúng không xong rồi ví dụ như môi trường tự nhiên thì gồm có môi trường gì môi trường nhân tạo gồm có môi trường gì các bạn thuộc hết rồi đúng không rồi bây giờ nè cô trang giao bài tập nha về nhớ quay cái clip chia sẻ thí trình về cái uh, cái bài môi trường này cho cô bài tập thứ hai là vẽ sơ đồ tư duy về vật dụng được không dụng cụ học tập được không dạ được dụng cụ học tập nha cũng sẽ vẽ như thế cũng sẽ vẽ dạng như vậy ví dụ như tụi con sẽ chọn cái hình trung tâm dụng cụ học tập sẽ chọn cái hình trung tâm xong sau đó vẽ ra các nhánh ví dụ như là ờ, sách nè vở nè bút viết được không rồi nha Được không các bạn dạ Rồi bây giờ cả lớp cùng nhau cười nè Cười thật tươi và thả tim là chúng ta kết thúc lớp nè Cười cười cười thật tươi Thả tim thả tim cho nhau Cả lớp ơi cười nha Hẹn gặp lại tụi con Thiên ngang nó biến thành trái chuối luôn rồi Anh chào cô Trang và các bạn Rồi, cô Trang chào các bạn nha Hẹn gặp lại tụi con thứ sáu nha Nhớ hoàn thành bài tập nha Bye bye tụi con Bắn Thiên Cô Trang, cô Trang ngày mai là con nộp hả cô Trang hay là tối nay ngày mai đi con bây giờ tối rồi các bạn đi uh, nghỉ ngơi một xíu sướng miệng rửa mặt rồi đi ngủ ha à, ngày mai quay clip rồi nộp bài lên rồi xong rồi thứ năm á thứ năm tụi con sẽ thứ năm tụi, à cô giang chào nhật anh cô giang chào nhật anh thứ năm á sẽ vẽ cái uh, bài tập về uh, dụng cụ học tập nha rồi nộp lên cho nhóm cho cô nha rồi tối thứ sáu chúng ta sẽ học tiếp ha dạ rồi bye bye các bạn